Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay mình cùng với anh em sẽ chơi nhân vật Slayer Một nhân vật mới được update ở các season game 6 của MU Và mình có tìm hiểu qua thì rất nhiều anh em đã hiểu sai một vài điều về nhân vật Slayer này Thì điều đầu tiên chính là về Pet Moon Như anh em đã thấy trên màn hình khi mà anh em đánh quái sẽ có tỷ lệ xuất hiện skill lốc xoáy đánh vào quái Và rất nhiều anh em nói rằng skill tất cả các skill của Slayer đều có thể đánh ra lốc xoáy này Nhưng mà mình chắc chắn với anh em một điều việc này là sai lầm cái skill lốc xoáy này là skill của pet moon chứ không phải là skill của nhân vật và để chứng minh điều này cho anh em thấy mình bây giờ sẽ tắt pet moon của em ra đi và pet moon cũng là một trong những cái điều mà đặc biệt của nhân vật slayer đấy mình vừa tắt pet moon đi và anh em đó có thể thấy không bao giờ xuất hiện cái lốc xoáy nữa dù rằng mình đánh rất là nhiều không hề xuất hiện lốc xoáy bây giờ mình sẽ bật pet moon lên và chắc chắn với anh em một điều là lốc xoáy sẽ xuất hiện ngay lập tức đấy anh em đợi đối với nhỉ lên và mình vừa bật rồi đấy lốc xoáy đã xuất hiện lại xuất hiện rất là nhiều và điều đặc biệt của cái pet moon này á đây mình sẽ sau cái pet moon cho anh em thấy cái pet moon này là cái pet moon chỉ có nhân vật slayer mới được sở hữu và pet moon này sẽ đi theo nhân vật khi mà anh em tạo nhân vật slayer và pet moon này sẽ nâng cấp theo cấp độ của nhân vật từ lúc anh em làm nhiệm vụ level 400 và nhiệm vụ level 800 thì pet moon này sẽ cũng được nâng cấp theo và một điều thứ hai cực kỳ đặc biệt của Slayer là Slayer có skill combo giống như DK khi anh em sử dụng skill rơi và dính hiệu chảy máu sau đó anh em sử dụng skill Fear Attack thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng nổ đam giống như combo của DK đây cũng là một trong những điều cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hữu dụng khi anh em đi PvP đối với nhân vật Slayer này và trước tiên để cộng điểm ra như thế nào auto để ra sao cũng như master nên tăng ta làm sao thì chúng ta hãy giới thiệu qua một chút Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua một chút về trang bị mà mình đang mang trên người đầu tiên chính là cái bánh minh bốn cộng 15 với lượng đam và lượng đam tăng lên là 70% và lượng đẹp hấp thụ là 73 một cái binh bốn cộng 15 bình thường thôi. và một cặp vũ khí rồng một kiếm rồng ngắn cộng chính của Slayer và chỉ có Slayer mới có thể mang được nó và tiếp theo là một cái set thần ADA level 400 set thần level thấp nhất và lượng hộp đem lại thì cũng trả là bao nhiêu và một cái vòng cổ cũng như là một cặp khuyên tai đã là size 15 16 thì phải sử dụng khuyên tai cho nó đẹp cho nó chất và cũng như là một cặp ring phù thủy và black ring và đối với lượng trang bị như vậy thì cách trọng điểm của em đó là làm sao cũng như là để skill attack như nào để có thể nổ ra combo được của Slayer tiếp theo mình sẽ nói về cách trọng điểm đối với nhân vật Slayer thì chúng ta sẽ có gần như là hai cách trọng điểm các bạn đầu tiên là chia đều cho sức mạnh và nhanh nhẹn thứ hai là nhân vật mà mình đang build một nhân vật max speed tại sao mình gọi là max speed là bởi vì nó gần như là tối đa lượng tốc độ đánh mà anh em có thể tăng lên được hiện tại như anh em đã thấy là 371 đến 384 đây là khi mình sử dụng vũ khí kiếm rông ngắn nếu như mà anh em có thể sử dụng cặp vũ khí gọi là vũ khí thân vũ khí đốt được tăng lên 7 speed một cái nữa thì gần như là max speed luôn rồi 384 đến 384 và anh em có thể lưu ý khi mà tăng theo đường này để đổi lại lượng speed cao như vậy tất nhiên là chúng ta sẽ tăng vào agi mình tăng vào 2353 agi, và trên là chỉ là 413 tại sao trên chỉ là 413 mà không phải là cao hơn hay là thấp hơn vì 413 chính là sức mạnh yêu cầu sau này khi mà anh em lên level 1 một ngàn và anh em có thể mua cái cặp vũ khí rồng level à, vũ khí rút level 1 ngàn thì đây là lượng sức mạnh tối thiểu mà anh em cần để tham gia được nó Đó yêu cầu bắt buộc và đổi lại với những bảng C như vậy thì bảng master của em nó ra làm sao chúng ta hãy đến ngay bây giờ với bảng master đối với bảng đối với bảng master của em nó tất nhiên là đi pvm hay pvp thì chúng ta sẽ đối với pvm chúng ta sẽ tăng phiếu vào hồi máu hồi mana và hồi bột tim đối với một số anh em cảm thấy lượng bột tim của mình hồi không kịp để cho mình tung skill thì anh em có thể tăng vào ô bột tim cao hơn một chút tiếp theo là bảo thủ và khả năng phòng thủ thành công và 10 điểm Stellar Mall Bonus Cái này nhân mình tăng 10 điểm thôi nhưng hiện tại mình lỡ tăng còn 11 điểm Tiếp theo chúng ta sẽ tăng vào mắt tốc độ đánh cũng như là mắt sức mạnh 20 20 cho mỗi ô và 10 điểm vào block vũ khí cũng như là 10 điểm vào Stellar tiếp theo nữa chúng ta sẽ tăng vào attack success rate 10 điểm nếu như anh em có thể bỏ đi cái lượng đam mà anh em đẩy ra thì anh em nên tăng vào đây 20 điểm để tăng khả năng tỷ lệ thành công của rơi skill rơi sau đó tăng 10 điểm vào skill support interior inner interior này là một trong những skill mà chỉ có Slayer mới sử dụng nha anh em tiếp theo chúng ta sẽ tăng 17 điểm vào weapon mastery 17 điểm vào máu để đem lại một lượng máu có thể giúp anh em trụ khi mà đi chơi tốt hơn và bắt buộc 10 điểm vào mana dù rằng mana không đem lại đam cho nhân vật Slayer nhưng bắt buộc cô kỹ năng này chúng ta phải tăng mới có thể tăng được vào vũ khí và skill là phát block cũng như là phát block mastery tiếp theo chúng ta sẽ tăng 17 điểm vào mẫu và 10 điểm vào obuk demolish cũng như là 17 điểm vào demolish mastery đối với skill đối với book bút của nhân vật Slayer sẽ có hai dạng book các bạn đó là bút demolish tức là bỏ qua 3% cái attack power của bản thân để đổi lại 3 khả năng xuyên giáp cho toàn thể party nghĩa là tất cả những anh em có party 5 người thì Slayer khi bục skill này lên thì thì Slayer chỉ đổi đi 3 attack power của bản thân nhưng đem lại cho bốn nhân vật khác trong PT là làm 3 khả năng xuyên giáp đây là cực, một cái bục cực kỳ chất lượng và skill bục thứ hai là detection và skill này chỉ có Slayer mới sử dụng được là tạo ra một cái sóng âm xung quanh bản thân để phát triển mục tiêu đối với bản phản công thì sao bản tấn công mình tăng 10 điểm vào attack rate 17 điểm vào short sword vũ khí và 17 điểm tiếp 10 à, điểm tiếp vào short sword mastery và mình sẽ tăng lại chỉ là 10 điểm để có thể tăng được ôm 17 điểm của à, minh mắc của đám thôi. anh em không nên tăng nhiều vào ôm này vì gần như là bởi vì sao mà không cần tăng vào ôm này vì bởi vì mình đã tăng 10 điểm vào hồi 100 phần trăm HP em phải hồi 100 phần trăm HP khi anh em đánh quái có khả năng hồi 100 phần trăm HP của bản thân cực kỳ chất lượng và skill battle mind skill này khi mà quả điện trong rank 2 là anh em có khả năng tăng lên một đường đa đây là một cái ô kỹ năng cũng khá là ngon khá là hợp lý đối với Slayer combo tiếp theo là chúng ta sẽ tăng 11 điểm vào đúc một đam ray và 11 điểm vào bỏ cao giặt đối với bảng master như vậy thì bảng master 4 là sao và trước khi đến với bảng master 4 chúng ta hãy xem khả năng tên của em nó ở bảng Yu-Gi-Oh 5 với set Fanalia và cặp vũ khí rồng trong chính cũng cực kỳ là chất lượng khi mà anh em tên quái hay là đi PVP thì anh em có nên lưu ý rằng Slayer có combo và làm sao để sử dụng combo thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn rồi anh em hãy đọc kỹ ở skill phát block cũng như là skill PC attack đối về PC attack khi mà dính hiệu ứng của phát block tức là hiệu ứng chảy máu của giới thì sẽ có khả năng nổ ra và bây giờ mình sẽ chọn vùng skill chính là skill PC attack và skill phụ chỉ là skill phát block sau đó mình sẽ để khoảng 5 giây là cứ mỗi 5 giây thì sẽ sử dụng skill phát block với skill phát block như vậy mình sẽ ưu tiên sử dụng phát block để quả những hiệu ứng chảy máu của skill này sau đó sẽ sử dụng skill cơ bản là bass basic là PC attack để đổi lại một lượng đá vượt lên đấy bây giờ nó sẽ đánh với combo khả năng gây ra đam combo là cực kỳ ngon lên tầm trên 100k đam lần trong khi bình thường em nó chỉ có thể gây lên tầm 60 đến 70 cada mà thôi tiếp theo chúng ta sẽ đến với mặt cao hơn một chút chỉ là mã 800 khả năng trên của em là ở mặt 800 thì cực kỳ là ngon gành khả năng clear quả cực kỳ tốt không thể khinh thường em nói với một cái xẻ thân 400 và một cặp vũ khí trong còng chính nhưng mà khả năng đi trên là cực kỳ hiệu quả với khả năng tấn công đam diện rộng của Pussy Attack cũng như là khi dữ hiệu nhảy máu gây ra hiện tượng nổ đa thì việc kết thúc quái là cực kỳ là đơn giản đối với nhân vật Slayer bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về bảng Master Bot đối với bảng Master Bot của em đó mình sẽ tăng chủ yếu vào Persia Attack và chúng ta di chuyển vào cột thứ ba đối với hàng đầu tiên chúng ta sẽ tăng max tối đa các ưu điểm mà chúng ta có thể tăng sau đó mình sẽ để bonus của hàng đầu tiên là 20 điểm vào máu để đem lại một lượng máu tối đa giúp khả năng tụ đường tốt hơn và cái thứ hai là chính là cộng điểm cho cái điểm ô 4 này mình sẽ tăng vào à, đặc bàn chứ không phải tăng vào defense maximum mana hay là hps vô tất cả các điểm vào đều có thể là vào đan sau đó mình sẽ cho vào hệ băng để làm chậm khả năng di chuyển của quái cũng như là đóng băng đóng băng quả là tại vì chỗ đó và mình có thể gây đam tốt hơn tránh bị quả để chết sau khi đăng được điểm ở ô bonus băng mình sẽ dồn điểm xuống vào debuff đối với ô debuff thì đúng ra mình chỉ cần tăng 10 điểm vào attack power mà thôi ta nội vô tất cả các điểm vào tăng skill down thì lượng đam em nó gây ra là sẽ là tốt hơn nhưng là bởi vì muốn tăng được full skill down thì bắt buộc các cái ô băng bên trong debug này thì phải tăng lên gần 30 điểm mình mới có thể tăng lên được các ô tiếp theo nên mình đã vô điểm vào 40 này 10 điểm vào bảng code 4 cũng như là 10 điểm vào skill down còn sau này khi mà lên level cao hơn anh em có thể tăng 40 40 20 20 và 20 phần trăm đẹp 20 đẹp của win 20 điểm vào ô đẹp của win này đây là một lượng thủ phần nào đó giúp cho bé sống sót bây giờ mình sẽ thử đến với map cube mai để xem với một lượng đô như vậy em nó có thể khả năng trụ đường ở map cube mai hay không cũng như là khả năng trên quả đó làm sao ở map cube mai đây là khả năng trên của em nó ở map cube mai với set thân 400 cực kỳ ngon lành cành đào luôn quá là chất chơi đúng là thế giới thật chất chơi người chơi em đó chỉ là một trong những nhân vật theo thế chơi. <laughs> khả năng kết liễu quả cũng không để nỗi nào nha nhé có thể kết được solo thì không có gì nhưng khả năng solo cực kỳ tốt khi đi với team thì miễn ba món luôn trên đây là một vài cái kinh nghiệm của mình khi chơi Slayer đặc biệt là muốn giúp anh em có thể làm ra nổ combo đam của em nó hy vọng sẽ giúp ích được ít nhiều anh em trong việc tăng điểm cột C cũng như là bảng master hy vọng video sẽ có ích được với anh em nếu như cảm thấy video này hay hãy đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như có thể theo dõi được các video tiếp theo mà mình ra bắt bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người video tiếp theo